Cái bộ truyền thuyết này thì chơi được khá nhiều bộ. Ừ. Lọc lại. Lọc lại rồi, chắc chắn rồi. Hai con tabu chơi anh em ạ, lên được hai sao. Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui gặp lại anh em trong clip làm về auto chat mobile của Tuấn Cơm. Trước khi đến với cái nội dung chính của ngày hôm nay thì tôi nghĩ là tôi phải có cái lời xin lỗi gửi đến anh em, các anh em fan đã coi như là buổi tối ngày hôm qua đã coi như là dài cổ ngóng clip nhưng mà không có chính vì thế nên là tôi cần phải có một cái lời xin lỗi kèm theo đấy là một cái lời giải thích nó phải hợp tình hợp lý nó phải chân thành thì anh em fan mới dễ dàng chấp nhận và bỏ qua được đấy cái lý do ấy mà hôm qua không có up được clip ấy thì nó đơn giản thôi nó cũng không có gì phức tạp lắm đâu đấy nhưng mà để nói được thì mang cái tính chất là để cho anh em hiểu thông cảm cũng như là uh, nghe thấy cái độ chân thành ấy thì tôi cũng phải nói trước anh em là không có cái độ giả chân giả dối gì ở đây cả nhá. Mọi những cái lý do nó đều là sự thật. Đấy, cứ phải nhắc trước anh em thế không là anh em lại bảo tôi văn vở. Ok. Vâng và cái lý do ấy mà hôm qua tôi không up được cái clip lên là bởi vì ờ, tối qua thì tôi bị mất điện anh em ạ. Nha anh em nhá. Tôi bị mất điện là tôi không up được cái clip để cho anh em xem ngày hôm qua. Đấy, cái lý do nó rất là đơn giản Đơn giản thế thôi ừ. Mà nó lại trùng hợp lắm nhá Nó lại trùng hợp lắm nhá Nó lại bất điện cái kiểu gì mà nó lại bất điện đúng vào cái giờ up clip Đấy, tôi hẹn với anh em là 10 giờ đến 11 giờ thì lại đúng vào cái thời điểm khung giờ đấy Thế là mất điện Khổ mất điện thế là coi như là lúc đấy là là là mất điện xong rồi cứ chờ mãi chờ mãi không có điện thế là tôi lại tranh thủ chợp mất một lúc ừ đấy thế mà Mới chỉ chợp mắt một lúc thôi Mở mắt ra thì đã 7 giờ sáng mẹ nó rồi Ôi rồi ôi Thế là có chết tôi không như lại Thế là anh em lại hiểu nhầm tôi mất rồi Ôi rồi ơi Chán thế nhở Khổ Biết làm thế nào bây giờ Tỉnh dậy một cái là 7 giờ sáng mất rồi <laughs> Thế là thôi nhá anh em nhá Hôm nay hai clip Hôm qua thì nó là tai nạn thôi nhá Hôm qua tai nạn hôm nay quay trở lại với cả Bình thường nhá anh em nhá cuộc sống bình thường của một người thợ sản xuất clip AutoChat Mobile Ôi rồi ôi, hay quá Chơi gì nhờ Đá bú chưa lên được hai lại ổn áp luôn Đối lại chơi hẹp à ừ. Feather, feather, feather, feather, feather, feather Feather level, level, level, level die, level Đồ này nó ghép được nhiều thứ lắm anh em ơi Rồi cũng chưa biết chơi gì luôn Giờ ra cái con cây hai ghép cái bờ linh cũng ngon nhá Nhưng mà thôi Rồi ok tôi ghép cái giáp này cho con tabu chơ cho trâu cũng Chưa biết chơi gì đâu ghép tạm thế thôi anh em ạ cũng Chưa biết là chơi gì Còn cái slot còn lại thì có thể là chúng ta sẽ lấy là cái um, đang đắn đo giữa cái búa xếp với cả cái cái, cái viên ma lăng này anh em ạ ui cái gì đây Fallen Witcher à đủ ba wick rồi này ơ hay là lại feather wick à feather wick đúng không chết rồi tôi lại tôi lúc đầu tôi đang định là chơi cái đội hình ờ, feather xong tôi dồn đồ cho con cây ấy nhưng mà feather wick à chốt đồ sớm quá Lỡ mất rồi Bây giờ lấy đồ thì lại phải lấy đồ cho Fallen Witcher Ma lăng để cho Fallen Witcher nó đổi máu nhanh không nhở Tôi bây giờ tôi vẫn đang đắn đo Vẫn chưa biết chơi gì Thực ra chơi phe giờ thì cần quái gì chơi chơi chơi kẹp quick đâu cho nó mệt nhở Kẹp quick thì cũng được nhưng mà Bây giờ thì nó có nhiều cái bộ phe giờ chơi được mà Anh em cũng thấy là tôi chơi Mấy lần tôi chơi phe giờ anh em thấy đều rất là ổn luôn hay là hôm nay là một quả coi như là là, là series feather đấy nhở Đúng không? làm quả series uh, feather level die Golden Witcher thì nói chung là ra sớm đi ổn thôi Ui Beat rồi Thế lại beat à Phải không Có phải beat không Có phải không nhở cũng chưa biết mà chơi beat kết hợp với cả với cả với cả Witcher ờ uh, beat cái cái cái kết hợp với cả Witcher thì cái bộ này thì tôi nói thật với anh em là tôi cũng thử rồi đấy nhưng mà nó yếu nó cũng không mạnh đâu thế chơi cái gì chơi gì nhở anh em ở trên kênh anh em đã chơi cái bộ Witch kết hợp với cả với cả beat chưa Witcher kết hợp với beat chưa Tôi tôi tôi thấy cái bộ này nó yếu lắm. Trông nó cứ a à đuổi cái kiểu gì ấy, mà tôi cũng không hiểu tại sao mà mà nó yếu đến cái mức độ như thế. Tôi chơi mấy lần tôi toàn top 7 top tám tôi không chơi nữa, tôi bỏ qua luôn. À, tôi cũng không làm content về cái cái cái cái đội hình đấy nữa bởi vì có làm content thì cũng đéo thể làm được top 1. Thế nên là thôi. Chắc là thôi, không chơi beat witch đâu, Witcher Big Witcher thôi để anh em tự xử <laughs> anh em tự anh em tự tự tự chơi đi nhá anh em tự chơi anh em tự mò đi anh em tự để đánh giá sức mạnh đi xem là cái bộ đấy nó có chơi được không như tôi tôi thấy bộ đấy nó khéo lắm không chơi được nếu mà đã biết thì tôi nói thật với anh em kẹp một con demon vào thôi xong rồi chơi với cả bit glacier khỏe hơn nhiều vẫn bộ truyền thống sách giáo khoa thôi chứ còn nếu mà Witcher thì nó cứ kiểu lúc lèo khèo cái gì tôi tôi tôi tôi thử rồi nên là tôi cũng không dám chơi ui sao này to này ui mẹ ơi nhìn cái thằng này nó có cái con con con con con sắt đao đi vồ lên hai sao rồi cơ ô ô ui ui ôi tôi ăn được này bằng một cái lý do thần kỳ ở đấy mà tôi có thể ăn được cái đội hình nó mạnh đến như thế Lạ nhở Lạ thế nhở Lạ thật hai con hai sao mà cái con sắt đao đi đi vồ mạnh ấy chứ đâu có yếu đâu được cái nhở chứng tỏ là cái con Fallen Witcher ở đầu game mà nó rất là mạnh xem nào còn thằng nào chưa gặp nhở còn thằng Queen này thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng thằng, thằng, thằng thằng thằng Bunny à còn thằng Kin thằng Bunny với cả thằng thằng thằng, thằng Wei Wei ừ. Kin Bunny Wei Wei Wei Wei này kinh này ui được không ăn được không ba mét à ba mét thì kẹp cây à cũng kinh ấy cũng kinh ấy khỏe phết khỏe phết anh em ạ được ấy à ô thế chơi cái gì từ từ đã nhá xem nào round này nó ra được cái hai con sao evil này cái quạt sớm 4 wick ngon đấy cái quạt sớm 4 wick ngon đấy anh em ạ có bốn con wick sớm là tất cả đều đấm đam demon thì nó lại thế giới luôn tất cả đều đam demon thì có khi lại con tabu lại là con mạnh nhất ấy nên là hai sao Bunny thì đang đang eco Kin thôi Kin Thằng này eco không sợ Mẹ mấy cái thằng eco dễ chơi gót đỏ lắm Chuyện này gót đỏ ngon anh em ạ Kalong uh, ờ, kết hợp với cả Omen cả Best Omen Chuyện này gót đỏ rất ngon luôn đấy Mà nó còn kẹp được hai con giữ máu vào Có chuỗi thua chứ không có ai, ai, ai phá phá eco nhở như, như là tôi mà tôi không có cái chuỗi là tôi cũng, cũng tính toán là tôi cũng phá eco tôi bỏ bài ra rồi đấy nhưng mà tôi đang có chuỗi anh em ạ mà lại đang có chuỗi mà lại phá eco thì nó lại <laughs> nó lại hơi sai mẹ cay nhở thế này là cũng càng ấy giữ được 68 máu ở ra 10 thì là nó là gọi là thành công rồi đấy chuỗi cộng cũng cơi chuỗi cộng 6 là cũng không khác gì tôi rồi tiền là nhiều như tôi luôn Tiền nhiều như tôi luôn Căng thẳng Ok Round này hy vọng là có cái món đồ gì đấy mà nó, nó, nó, nó gây đam Món đồ gây đam Búa xét thì ngon Lấy được cái búa xét cũng ngon Ui mà lại hút máu à Trời Ôi rồi ôi, đồ này chán thế Lấy cái huyết trượng Ghép cái huyết trượng, kiếm tí stack Kiếm stack sớm đang chuyện thắng anh em ạ Giai đoạn này dễ có được cái stack của cái huyết trượng Lấy luôn Rồi ok, cái món đồ còn lại thì tôi sẽ um, để dành Chưa lấy vội Đến 7 phát Ok Creator ở chỗ này có cả Creator này Được đấy Ui Creator sâu à Thì chết mẹ thì có thua không À không không không không thua được không thua được không thua được không thua được Không thua được Up 7 mà còn thua thì chịu luôn Ui con sâu lên được hai này Ui thế chơi cái gì đây ui tôi vẫn chưa biết chơi gì anh em ạ Chơi cái gì nhở Trận này chơi uh, Khó Vẫn chưa chưa nghĩ ra được là chơi cái gì Mà tôi Theo tôi thì bây giờ cứ Cái bộ wick của Phang đã Full wick đã tính sau Xem nó ra cái gì chơi Cái tầm này là mạnh vào đấy Cứ cái huyết trượng này mà nó nó, nó tích được đủ 10 stack thì tí nữa nó thơm luôn anh em ạ Tôi tính toán là tí nữa ấy, là cái sợt Anh em biết không? Biết cái cách tính toán của tôi không? Là cái cái huyết trượng này cho con nào không? Con nào cầm không? Ừ, anh em đoán em Velomancer này Ơ ờ, hay là ra cả, cả, cả, cả cáo đi chơi cái gì đấy chơi beat hay là chơi ấy chơi warlock cũng ngon nhá chuyện này có dark spirit anh em ạ được đấy hay là chơi chơi chơi ấy nhỏ chơi chơi chơi chơi warlock đi ừ witcher kết hợp với cả 6 warlock ở level 10 witcher kết hợp với 6 warlock ở level 10 được đấy được đấy được đấy anh em ạ được đấy đấy chắc là cũng có anh em đoán ra rồi còn anh em chưa đoán ra được thì tôi cũng uh, xin coi như là tiết lộ cho anh em là tại sao mà tôi ghép cái cái, cái huyết trượng để tôi tích stack. À, hiện tại là có 4 stack rồi. Đấy, tí nữa thì thế này này, tí nữa cái huyết trượng này cho cái con sắt đao evil anh em ạ. Sắt đao evil tung trưởng. Mạnh anh em ơi, bao mạnh luôn. 21 tia bắn ra. Cầm cái huyết trượng thì thôi rồi. Được đấy, thôi được rồi. Thế thì chúng ta chơi, chúng ta chơi, chúng ta sẽ chơi uh, Warlock Warlock ấy Cho cho cái con thì nữa cho cái con uh, Sắt Ao Evil nó bắn trưởng nó Xem nó có mạnh đến cái cỡ như thế nào Ờ Được đấy Ui phải lòm Chính xác Chọn bài chuẩn đấy Chọn bài chuẩn đấy Bây giờ tí mà lên được level 8 là kẹp hai hai hai Glacier vào cũng ngon luôn. hai Glacier có thêm cái giữ máu ở của con Fortuner Teller anh em ạ Nhưng mà cái đội hình tôi bây giờ nó hơi khẻo Tôi nghĩ là sẽ mất chuỗi nhanh thôi Bây giờ có những cái thằng nó form được cái đội hình Nó gọi là form bài rồi Đấy, có 4 uh, ờ, Clyde hay là 6 Hunter thì khả năng đội hình này toang là rất cao Cho Fortuner Teller vào giữ máu đó Chuyện này kiểu gì mà thọt tiền đấy nhở Cảm giác tiền khá là thọt Ôi tôi chết mẹ Gặp thằng này mất chuỗi không Trông to thế Ăn được không Ăn nổi không Được không được không được không được không được không được không được không được không Ơ Ơ Ui hay quá Sao đi vô nó búp cho con con con Con con sâu nó đẻ liên tục anh em ạ Được quá nhờ Hay quá vẫn giữ chuỗi Mày thế Cứ tưởng đi rồi Sao đi vô con sâu nó gánh Fortuner Teller có mua được không? Thôi Đang thọt tiền anh em ạ Con này chỉ gọi là lên 8 kẹp vào để giữ máu cũng như là kích hệ thôi Chứ còn tí nữa đủ bộ thì cũng bán hết thôi mà Cái bộ này, riêng cái bộ này là phải chơi ở 10 Chơi ở 10 mới đủ bộ được 6 Warlock đúng không? 6 Warlock là phải ở 10 đúng không? 6 Warlock kết hợp với 4 Wick Vừa 10, vừa đủ 10 con chơi 4 warlock trước 4 warlock 4 witch trước Full Witcher mà nó ra ra ra hai con sớm mà mãi nó không ra lên hai sao nhỉ hơi cay bây giờ mà con Fallen Witcher lên hai sao thì tự tin luôn anh em ạ Bây giờ tôi đang đắn đo cái việc là là là là, là, là có xả tiền không quả này không này. Xả tiền không nhỉ? Cảm giác bây giờ mà xả còn có 17 tiền ấy mà xả không ra được vô lần Witcher hai sao thì khả năng toang nó cao lắm đấy. Hết tiền nếu giữ chuôi bởi vì cái thằng kia nó to quá, nhìn cái thằng thằng thằng Bunny kia nó nó, sáu Hunter. Mà nó có cái con súng hai cơ anh em ạ. Vấn đề nó ở cái chỗ đấy. Súng hai sáu Hunter, tôi bây giờ tôi lên con lần hai này chưa chắc đã đấm được đâu. Kể cả lần lên được hai Bởi vì cái bộ này nó đéo có tăng cơ Trông mềm lắm Gặp chắc chắc đi luôn Gặp chắc con chuỗi luôn thôi Thôi thôi, thôi kệ đi Còn nhiều thằng nó to anh em nhìn này Ôi mẹ ơi Thằng này là 6 con hai sao Rồi mất chuỗi cho thằng này cũng cũng đỡ Chơi Goblin đỡ anh em ạ Không sợ Goblin lắm Sợ sợ có đỏ thôi Có đỏ chuyện này nó nó nó có ca lông nó có Mấy con Omen các thứ sợ ờ, lên game lắm Còn Goblin thì không sợ lắm đâu Mình đánh năm thuần mà tí nữa đánh năm thuần sợ gì Ờ mà chuyện cho thằng này cũng hợp lý anh em ạ Hợp lý Tầm này tôi nghĩ là bắt đầu eco rồi đấy Đấy nó lại cứ ra Tabu Witcher cơ Nó đéo ra phô lần Cay không Ôi tầm này vứt được cái con ờ, con con Fortuner lơ vào kích kích hệ là được rồi Vừa kích hệ vừa giữ máu luôn anh em ạ à. Tầm này bị đẩy là nhiều máu đấy Đấy, tầm này là thôi bây giờ là là, là giữ tiền 50 tiền rồi roll thôi anh em. Mà cái bộ này nhớ là lên 10 nhá, nên là roll roll nó vừa vừa thôi, roll nó đủ hai sao đủ để, để sức mạnh đấm nhau thôi chứ còn cũng không lên roll nhiều. Sợ thật. Đây này, ui thằng nào cũng to luôn anh em ạ. Gặp mấy thằng này chắc cũng toàn Ăn nổi không? Ờ vẫn ăn được thằng này. Ờ được đấy, được đấy, được đấy, được đấy, được đấy. Hay quá, con tabu nó bớ được vào cái con uh, con Greater thế là nó không chụp lồng được. Ngon. Rồi, giữ máu vẫn rất tốt. Giữ máu rất tốt. Thôi được rồi. Mặc dù là đội hình khá là leo khèo ấy. Kiểu chấp vá chứ còn co bây giờ không lên được hai sao. Đồ này tôi cũng lấy không phải đồ cho con con con Fallen anh em ạ. Đồ này là tí nữa là Dark Spirit cho Dark Spirit nó là hợp lý hoặc là cho con uh, ờ, Shutdown Devil cầm Shutdown Devil cầm mạnh Đấy Bắn ra 21 tia Còn Thế này thì chắc là tí nữa lấy đồ thì cũng chưa biết Từ từ đã Đợi đợi chút đợi chút đợi chút Để xem nào Chắc là chưa hệ bắn trưởng thôi Chứ còn đánh tay thì chắc là cũng không đánh tay nhiều Đây này Ui mạnh lắm anh em ơi Nhưng mà đấm được con súng Ờ con súng nó bị kéo đằng sau anh em ạ Rất là may mắn con súng nó đã được đẩy đằng sau thế thì có khả năng ăn được không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ăn nổi không ờ ăn được chứ ăn được mới vãi đạn chứ ơ thế là vẫn ăn được à lạ thật squire á thôi không chơi anh em ạ không mua không mua giữ tiền rồi Mua này nó, nó, nó cần nhiều tiền lắm Phải lên được tận level 10 cơ mà Tức là khoảng 26 lên 10 là, là, là vừa đấy 26 lên 10 Phải giữ tiền thôi mà con của Renhirat tôi nói thật với anh em Từ lấy giờ đợi đeo tới đâu Đùa Nghĩ mà nó cay Grand Herat Grim đâu ra đi để kích hệ phát Cho người ta chơi điện tử có được không Cho kích hệ uh, Witcher được không Không cho kích hệ Witcher luôn ạ à. Cay thật Mà trận này nhiều thằng chơi Anto ấy nhở Round này chắc là cũng sẽ bị thua bị đẩy thôi Ăn được không Đừng bảo là ăn được nhá Thế này mà ăn được thì nó lại hơi điêu Thôi không không không ăn được nhưng mà cũng mất ít máu thôi Thế là được rồi Ê cho con như thế nào Lại, lại sao đi vô này Lại sao đi vô ra nhưng mà thôi con này không mua nữa Không mua không mua Bây giờ mà tôi kích được cái hệ 4 Witcher ấy, thì cái đội hình này nó cũng sẽ mạnh đấy 4 Witcher, 4 Warlock 4 Witcher, 4 Warlock của level 8 là là kích hệ được rồi Đúng không? Đúng 4 Witcher, 4 Warlock của level 8 Hoặc là có thể là lên 9 kẹp thêm cái con Glacier vào là ngon đấy Ngon luôn, giữ máu ổn áp Giữ máu đến round thứ 26 luôn Để 26 còn có tiền lên 10 chứ còn cái tầm này thì tôi, tôi nói thật với anh em là trông đuối quá nó kiểu nó nó nó chỉ kích được có hai bit kết hợp với hai warlock co thì một sao cái đồ này thực ra là tôi vẫn chưa chốt được Rôn đã anh em ạ Đồ giữ lại một lúc nữa Rôn đã Rôn cái xem nào Rôn thử đi À đây rồi Đây Đấy, 4 wick, 4 warlock này Mà lên 9 là là kẹp được thêm con eco vào thì, thì ngon hơn Tầm này thì vẫn yếu, vẫn yếu, vẫn đang yếu Đây rồi Về căn bản là bây giờ Mặc dù đam nó có nhưng mà Nó đang thiếu tăng cơ Cần phải phải full hai sao thì may ra mới Trụ được trong combat Thằng này nó chơi nó nó nó nó, nó khốn nạn thật đấy. Nó đã kẹp cây vào rồi nó còn kẹp thêm một con sâu nữa. Chơi tơ khốn nạn thật. Kẹp cả sâu, kẹp cả cả cả cả, cả cây luôn. Nhưng mà vẫn đéo ăn cơ. Ờ. Roll full 2 sao đã anh em ơi Tầm này chưa chưa up cấp được đâu Đây rồi Ơ Con này à Ơ thế, thế, thế, thế, thế thì thôi Con này lên được hai sao đi chơi luôn Lấy mẹ đồ cho Velom được không Được đấy Chém lan Búa uh, Ghép được khá nhiều thứ ở đây Lấy cái um, Lấy cái chém lan được Lấy cái chém lan Trận này Thôi chuyện này chơi co là con con con ấy nhá anh em nhá. Chơi co là con con Velomancer anh em ạ. Ui cái con Velomancer này nhìn thấy tôi nhá, nhưng mà tín lắm đấy. Velomancer mà được bắp cho cái cái bộ bộ wick thì nó là đánh nó là xuyên giáp luôn đấy. Oánh đam thuần anh em ạ. Velomancer đánh đam thuần. Được. Đồ này lấy cái hút máu trừ giáp không nhỉ? Lấy hút máu trừ giáp hay lấy búa xét? Búa xét thì nó clear nó không... Chuyện này có thể là nó đánh nó sẽ nhanh nhưng mà clear nó sẽ không nhanh. Tí nữa là chơi với cốt đỏ, clear nó sẽ yếu hơn là cái cái trừ giáp. Roll full 2 sao đã anh em ạ. Bình tĩnh, từ từ đã. 9 để sau đi. Đấy rồi. Đủ bộ chưa nhỉ? Ơ đủ bộ rồi này Đủ bộ rồi đấy Thế này là đủ bộ rồi Được không? Velomancer này tín đấy chứ Tín đấy Đánh vừa nhanh lại vừa đấm xuyên giáp Đắn đo quá anh em ạ Chỗ chưa biết là lấy cái gì Hay là cái mặt lại hút máu này nhở Máu càng nhiều thì thì mất máu càng nhiều thì hút máu càng nhiều Hay là lấy cái găng tay Kira nhở Với các bạn là tôi thích là chơi Warlock thì tôi thích là hút máu cho nó đã Lấy đồ hút máu cho nó đã Hút được càng nhiều Găng tay Kira thì cũng được Có liên ghép với găng tay Kira không nhở Tôi đang phân vân lắm ấy giữa cái găng tay Kira và cái cầm đánh À Thôi lấy cái cầm đánh đi cho an toàn chơi an toàn thôi anh em ạ lấy cấm đánh thôi còn Pelom có cấm đánh nó đỡ hơn có có giáp anh em ạ ấy nó trâu hơn nó nó nó, nó trâu hơn nó đánh được nhiều ở trong combat bởi vì đam bây giờ thì nó không thiếu đam không thiếu đâu trong bộ này đam không thiếu cần là cần sống lâu thôi cần sống dai thôi chứ warlock mà không trụ được trong combat thì đến lúc chết rồi cũng không có hưởng được cái cái cái hiệu ứng của 6 warlock đâu nó phải trụ được cơ con này nó phải sống sót được cơ à, tốt nhất là nếu mà chơi con velom này thì lấy đồ thủ thôi lấy đồ thủ thôi anh em ạ đam thì thiếu gì đam tốc đánh thì quá thừa rồi tốc đánh con này thì nó hú lên một phát là nó phải không phải mấy đây này Đấy, không giảm còn 0,6 tốc độ Đấy, 0,6 tốc độ tấn công Đấy, đánh đánh là nhanh rồi bây giờ đam to là cái cái tộc witcher là nó cho đam to rồi cần là cần sống lâu trong combat thôi tí nữa mà ra cái sắt băng thì là tuyệt vời luôn này cần cần cần cần trâu đấy ok luôn ui giời tôi cũng chỉ cần là như thế thôi bây giờ lấy cái gì đây Đây, lấy cái này đi Ok Đấy, sống càng dai ở trong combat Thực ra bây giờ lên 10 là, là 6 lock luôn này Lên 10 luôn anh em ạ Ok 26 lên 10 vẫn đúng cái trình tự Được Rồi để dành cái dao đấy Tí nữa có thể là cái búa xét hoặc cái cướp điên nha anh em nhá Tùy Cái món đồ cuối thì tôi sẽ để dành Tí nữa chúng ta lấy sau anh em ạ Đợi cho địch chết rồi lụm thôi nhá Lụm được cái gì thì lấy cái đấy Nhưng mà khả năng là ưu tiên cho cướp điên Cho tăng cái tốc đánh của cái con con Velomancer này lên 0.2 đi cho nó khỏe Đam to đánh nhanh Lại còn trâu nữa chứ Thế thì, thì, thì thằng nào nó chịu nổi Đấy rồi Velomancer thế thôi nhưng mà Nhìn thế thôi nhưng mà trâu lì lắm Vua lì đòn luôn cái bọn Warlock của hay ở cái chỗ là là những cái con mà đứng gần cái con Velomancer ấy là nó sẽ được hấp thụ cái lượng máu khi mà nó chết đi mà con Velomancer nó đánh gần nên là những cái con đứng gần nó thì nó sẽ rất là nhiều những cái con đứng gần nó Đấy rồi Thay của Renheras ra Làm quả combo luôn cho nó khỏe anh em ạ Ok Đấy thế là lại có chuỗi luôn này Được cái chứ Bài này dồn đồ cho Velom cũng ổn luôn anh em ạ Ổn luôn Đấy ổn luôn nhá Được đấy Rồi và cái trượng uh, huyết trượng thì tí tí nữa chuyển chuyển sang cho con uh, con con con Shadow Devil. Shadow Devil cầm là ngon. Full 10 stack mà cho con Shadow Devil cầm là nó sẽ nó, nó nó tung trưởng một lần là nó sẽ xóa sạch bản đồ luôn đấy. Tuy nhiên là bây giờ chưa cầm được. Bây giờ mà cho con Shadow Devil một sao cầm là là toang ngay anh em ạ. Là nó chết là nó bị trừ ngay, nó bị trừ mất mất cái stack. Bây giờ phải cho cái con Velomancer nó cầm nó giữ hộ một thời gian Đợi khi nào mà Shadow Evil lên được hai rồi cho vào thôi Đấy bây giờ cho cái con con con Velom anh em thấy không Không bao giờ chết được luôn Cho sơ cầm cái món đồ đấy thì chắc chắn là giữ được 10 stack cho đến khi mà mà ra được cái con Shadow Evil 2 sao Thế thôi Cho con chỗ... ở ờ, đây rồi Được đấy Thế thôi lại chuyển sang bên này vậy Đấy có đồ rồi có đồ có đồ rồi Đấy lấy cái cướp điên anh em ạ à. Con này nó cầm cúp điên thì nó quẩy thì thôi rồi luôn Tí lúa ra 30 lấy cúp điên Được đấy Cực kỳ mạnh luôn nhá Thế này thì khỏe lắm Con con con con ờ, Velomancer này tí lúa mà nó đủ đồ thì có khi nó bất tử luôn ấy. Đủ đồ bất tử luôn chúng ta sẽ đợi đến cái, cái thời điểm nó bất tử như thế nhá anh em nhá tí nữa rồi anh em biết ui gặp thằng cốt đỏ mẹ ơi cái thằng cốt đỏ này là ca lông hai sao ạ chứ thì thôi đỡ thì đéo mà được ca lông hai sao lại còn ba tia có hai tia có hai tia có hai tia thôi xong rồi đồ nó ngon anh em ơi thôi chết tôi rồi bây giờ phải có dash split may ra mới ăn được Bộ này mắc bình lắm Đây rồi, ui, mày thế Ra Dark Spirit Dark Spirit thì Thay cho con sâu à Dark Spirit thay cho sâu Tí nữa thay cho con sâu Bây giờ con sâu nó hai sao thì tôi vẫn giữ lại anh em ạ Tí nữa thì khi mà con sâu này nó khi mà cái con con con Wick Doctor với cả cái con Dash Spirit này nó lên được hai sao thì vứt con sâu đi thôi. Con sâu này bây giờ nó vẫn hai sao nó vẫn khỏe hơn. Khó nhỉ, bây giờ làm thế nào để ăn được cái thằng thằng thằng thằng thằng cốt đỏ này, thằng cốt đỏ như thế là mắc binh lắm rồi đấy. Về căn bản cái chuyện này tôi nhìn là tôi biết ngay là gót đỏ nó là 10 điểm rồi mà. Chơi gót đỏ là để top 1 là chơi gót đỏ. Chuyện này cứ Chơi gót đỏ là top 1 thôi Ui con Velom chết rồi kìa Hunter bắn đau thế ua, Đúng là kiểu cái con Velom đấy mà nó nó không có có có giết được người thì nó cũng không khỏe được Nó không giết được người, nó không trụ được combat thì nó yếu Nó phải trụ được cơ Ca lông 2 rồi, địch ca lông 2 rồi thì ôm làm đéo rồi nữa Thôi, bỏ qua luôn Trận này là phải định hướng là nếu mà ăn được thì chắc phải đắt Spirit 2 Velom 3 may ra mình có cửa ăn được thằng đấy Bởi vì căn bản cái đội hình này nó cũng yếu anh em ạ Nó không mạnh lắm đâu Cái chơi kẹp Witcher thì mạnh nhất là Exit rồi 6 Exit Witcher Còn cái bộ mạnh nhì đấy thì chắc là cái bộ 6 Feather kết hợp với 6 với 4 Witcher là mạnh nhì rồi Đấy, mạnh thứ ba thì chắc là 5 Glacier với cả 4 Witcher là mạnh thứ ba chứ còn cái bộ này tôi nói với anh em nhiều lần rồi là nó cũng yếu nó không mạnh lắm đâu chơi phải chơi ở level 10 mà lại còn là là là kiểu dạng như là phải giết được người thì mới mới, mới hưởng được cái sức mạnh của tập hệ thì nó khó lắm khó chơi lắm mặc dù là Velomancer này là cũng là đam là cũng to nhá không yếu đâu nhá đam to Tôi nghĩ là phải giáp Cứ giáp vào mà vẫn chơi thôi anh em ạ Phải có giáp thì mới trụ lâu trong combat Đấy rồi Full 2 sao xem là có đấm thằng đấy không Rồi Như này Được chưa Ổn chưa Cực kỳ nhiều cái đồ mà sống sót cho con Velom rồi đấy cực kỳ nhiều đồ để cho cái con viên long có thể sống sót ở trong combat Đấy gặp lại này Ăn nổi không Chồng đéo cửa ăn luôn anh em ạ Ui rồi nhìn kìa Có đát rồi đấy nhưng mà Chồng không đấm được về căn bản là bây giờ là cái con ca lông này nó, nó counter vào đánh tay Mà tôi lại là cái con đánh tay Trời Khó đấy Dồn mẹ đồ cho tabu nhở Bực thế nhở Thử không nào Thực ra vai trò tabu này mà nó được kích hoạt demon thì nó cũng mạnh thôi Để tôi thử xem là bây giờ tôi dồn đồ cho tabu thì có ăn được thằng đấy không nhá Dồn đồ cho con một tiền luôn ạ Dã man Coi như cái con Velom này kích hệ rồi Tí nữa Velom 3 sao thì, thì, thì chuyển đồ cho Velom Ok để xem nào Nếu mà bây giờ mà tôi chuyển đồ cho Tabu này thì không biết có ăn được không Ăn được không Đuổi quá đéo ăn thua anh em ạ Tabu đéo ăn thua Yếu quá Yếu hơn cả Velom luôn Yếu hơn cả con Velom luôn anh em ạ à. Trông nó khỏe Đồ nó thế giới anh em ạ Không ăn được Vậy là không ăn được Đau đấy Ôi dồi tôi còn 28 máu Đẩy 22 máu ạ à. Em hiểu sao đẩy được 22 máu đâu vừa rồi nhở Vô lý thật Có cái gì mà mất tận 22 máu nhở có mấy con thế thôi mà mất tới hai hai máu ra vừa rồi á Bắt đầu cảm thấy là yếu rồi thế này Trời ơi, cho con Dark Spirit 2 thế nào Dark Spirit 2 có khi đỡ được đó đây cho con này thay con sâu Ok Bán sâu đi thôi Đuối quá nhờ. Bây giờ chỉ ăn được bằng cái cách xếp bài thôi chứ còn về đội hình là yếu hơn rồi anh em ạ Đội hình là yếu hơn Được không? Sao con tabu đứng im được kia? Ơ kìa, ơ kìa, ơ kìa Tỉnh dậy thế nào? Ơ, chưa rồi, đồ, đồ đang rồi cho con tabu à? Được không? Vẫn ăn này Thế là solo với thằng quát đỏ lít game Chết rồi ở đấy Đập trứng cho Dark Spirit Từ từ đã Roll tiếp anh em ạ Đấy rồi Ui mẹ Quyết định nó chính xác luôn Từ từ đã anh em trứng để đập cho cái con Velomancer 3 sao Trứng để đập cho Velomancer 3 sao Cho Dark Spirit cầm đồ đi Rồi ok xem là nếu mà Dash Spirit full đồ thì có ăn được không nhá anh em nhá gót đỏ thì cũng sợ Dash Spirit đấy nhưng mà nó còn tùy trận đấu thôi anh em ạ nếu mà có đồ hồi máu thì cũng không sợ lắm đâu co có đồ hồi máu thì cũng không sợ lắm rồi ăn được không có ăn được không có ăn được không có ăn được không ăn được không nhở ăn được không nhở hình như là vẫn đéo ăn được anh em ạ khỏe quá trời ơi cái con tabu này nó không hút được mana của cái con con con ấy Không hút được mana của ca lông ấy Ca lông 3 tia đỡ thì đéo được đây Trời ơi may quá rau này ít mất đi máu lắm Khó rồi Làm gì có một cái cửa nào ăn được Bây giờ con Dark Spirit nó thả chuẩn vị trí mới ăn được Con Dark Spirit nó thả chuẩn vào cái vị trí của ca lông thì mới ăn được thử như này xem kết hợp với cả combo của của con uh, con con Witch Doctor xem có được không anh em nhé. Thôi tôi nghĩ là phải chuyển đồ lại cho Velom thôi chứ còn con Tabu này tôi thấy yếu yếu lắm. Không ăn thua. Tôi cứ ngỡ là con Tabu 3 sao ấy là nó ăn được nhưng mà không phải đâu anh em ạ. Cái ý tưởng bắt đầu của tôi ấy là dồn đồ cho Tabu Witcher sau đấy thì bắt cái con Ca Long hút mana để cho nó không tung trưởng được nhưng mà có được đéo đâu còn Tabu Witcher đấm mà ừ, cuối cùng là nó vẫn đầy mana để nó có thể tung trưởng được thì rõ ràng nó là không chơi được rồi chuyển luôn Velomancer còn ba con nữa ba con nữa mới lên được 3 sao Mà cũng chưa biết là lên 3 sao có ăn nổi không Khó đấy Bắt được rồi Bắt được ca Calong nhưng ca Calong nó vẫn đầy đầy mana luôn Điêu thật Thôi không ổn không ổn không ổn không ổn Như này không ổn rồi Nếu mà tôi cho con con uh, con ảo ảnh ấy nó kéo cái con ca lông về phía sau ấy xong rồi đấm nó ấy thì con ca lông nó sẽ lé được cái cái cái chiêu của con Dark Spirit anh em ạ. Không ổn, không ổn. Tức là chúng ta sẽ không không lên bắt cái con ca lông. Chúng ta sẽ phải lấy cái con ảo ảnh, chúng ta swap một con khác. Chúng ta swap một con khác chứ không phải con ca lông. Con ca lông là swap và sai rồi. Con ca lông nó nó bay ra đằng sau nó đầy ạc luôn mana anh em ạ. Và nó chỉ việc là tỉnh dậy nó bắn chết hết hàng đằng sau của tôi, không ổn. Không ổn, thôi thôi thôi Đây rồi, còn hai con nữa nhá Còn hai con nữa Cứ đấm chết được con ca lông là thắng Grim bây giờ bờ linh mà combo đẹp một phát là ngon Bờ linh combo đẹp một phát là ăn Dash thả đẹp một cái là ăn Round này tôi sẽ thử lần cuối nha anh em nhá Để này lần cuối để kéo cái con ca lông xuống đấm Xem nó như nào Đéo được À đấy hút được mana này Được đấy được đấy được đấy được đấy Nhưng nó vẫn bắn được trưởng Nó vẫn bắn được trưởng anh em ạ Không được Ăn được không Kéo được là có cái ba tia Bất lực thế nhở Không ổn, không ổn, không ổn, không ổn Nó có ba tia Chắc phải mua Doom Chuyện này chắc phải cho Doom nhưng mà Doom vào thì thay con nào ra nhở Bây giờ cho Doom vào để thay con nào ra Vấn đề là nếu mà bây giờ mà tôi bỏ cái cái cái bộ Witcher ra ấy Thì nó lại đéo có đam Đam là bây giờ dồn đồ cho Velom Chứ không phải là chứ trận này nó không có 7 Nên là bây giờ nếu mà bỏ bộ witcher ra thì con Velom này nó đánh là đánh thường Chứ không phải là đánh xuyên giáp ớ ăn được đấy anh em thấy chưa ui rồi ôi sai lầm của tôi là tôi cũng biết được mà tôi không biết tôi biết mà lại tôi lại không biết đấy chính là cái việc là là bắt cái con ca lông là sai phải để nó ở cái phía sau để con Dark Spirit nó thả cái bãi đấy vào anh em ạ à. đúng mẹ rồi thế có mua Doom không thắng rồi cần gì Doom nhỉ thiếu một con Velom nữa một con Velom nữa thôi một con Velom nữa thôi một con Velom nữa thôi một con Velom nữa từ từ đá, từ từ đá, từ từ đá, run một cái nữa nào thế là tôi vẫn ăn được mà không cần con Doom này chứ đâu cần Doom đâu không cần Doom vẫn ăn được tốt nhất là không bắt cái con con ca anh em ạ bắt con con heo được được được được được được được anh em ơi nhưng mà con Dark Spirit thả ngu rồi Ăn được này Ui anh em ơi ăn được ăn được ăn được ăn được Ăn được con Dark speed ý nó cứ thả đúng chỗ là ăn được thôi anh em ạ Đấy Hóa ra là từ nãy giờ tôi sai <laughs> Ui giời ơi Thế này thì lại vô địch rồi Ui giời hết hồn hết hồn Cứ tưởng thế nào cần đeo thì Doom Ui giời tôi tuyên bố luôn nhé Cần đeo thì Doom Không cần Doom anh em ạ chỉ cần là là không kéo cái con không swap vị trí của con ca lông là ăn được ngay ôi giời có ôi cái đơn giản như thế mà từ lấy giờ vẫn cứ cứ lo lắng cái việc là là là, là mua con Doom rồi cũng như là xếp bài để counter swap cái con uh, ca lông mất thời gian đấy cứ kiểu chính ra lại biết nhiều quá lại cũng đéo hay anh em ạ. Biết nhiều quá cũng đéo hay. Thôi được rồi, tuyên bố đéo cần Doom luôn. Bây giờ tích tiền để cho cái con ca lông à cho cho cho con Velomancer lên 3 sao thôi. Đấy, ui rồi hai sao mà còn đập như nó sấp mặt thì ba sao anh em biết thế nào đấy. Cái vấn đề đơn giản đấy là chính là cái việc là con Dark Spirit nó thả để cho vào cái bãi của con Dark Spirit vào đúng cái vị trí con cà lông mà được. Đơn giản thế thôi mà. Đây rồi có cướp điên đây rồi. Tưởng như nào. Giời, thế mất công vãi đài. Rồi được rồi. Nào, chúng ta roll nốt cái con Velomancer 3 sao nào. Velom. Ra. Dạ. Ra dạ đi Ra dạ đi Về ơi Đâu rồi Ui đây rồi Được đấy nhờ được đấy Ôi rồi ôi Thế thì đây là dầu chấm hết cho bạn rồi <laughs> Ôi rồi ôi Nhìn sợ chưa Bạn nhìn tớ sợ chưa Cái tầm này tôi xong xác định luôn Đấy mẹ Bắt con heo xuống Không bắt ca lông Anh em ơi để ca lông đấy Cho Dark Spirit đốt Mày tuổi gì tuyên bố luôn Ôi rồi Ô con heo bị thả ra rồi kia Thôi chết mẹ Con tabu ngu thế Rồi đéo đánh vào con heo Ôi tôi chết tôi rồi Ôi Ôi Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Có được không, có được không, có được không Cố lên, cố lên, tỉnh dậy, tỉnh dậy Con mẹ mày tỉnh dậy, chém nó đi Chém nó đi, đừng chết, đừng chết, đừng chết Còn một máu thôi Ui, được không À, rồi, ui Cái đéo gì thế Mẹ, cái đéo gì thế nhở Ồ, tại sao hai sao vẫn ăn được mà ba sao lại thua Câu trả lời đó Tôi để cho anh em trả lời vào phần comment nhá <laughs> Thế thôi anh em nhá Cảm ơn anh em rất nhiều Và hẹn gặp lại anh em vào buổi tối Nếu mà clip này là 100 like Bye bye